Hello, xin chào anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K Kênh chuyên nhận định và phân tích tất cả những kèo bóng mà anh em chúng ta có thể chơi cũng như là đầu tư Và đặc biệt rằng là đối với mình Thì những anh em nào mà đã vào trong nhóm của mình thì anh em cũng biết rồi à, Chúng ta là đầu tư bóng đá anh em nhé Không phải là chơi bóng đá Nếu như mà anh em mà à, chơi bóng đá nghĩ rằng hiện tại bây giờ là anh em chơi bóng đá đi anh em chơi theo sở thích anh em chơi chơi theo uh, cách của anh em thì tốt nhất là anh em chúng ta không nên phải hỏi ý kiến ai cả đúng không một trận đấu thì anh em đã chơi bóng theo sở thích của anh em mà thì anh em muốn đi đội nào anh em muốn chơi kèo nào thì anh em cứ việc chơi thôi còn nếu như mà anh em đã nhắn tin cũng như là hỏi mình rồi thì tất nhiên rồi mình sẽ chỉ cho anh em những cách để anh em chúng ta đầu tư đầu tư bóng đá anh em nhé không phải là chơi nữa mà anh em chúng ta đầu tư bóng đá vì sao Ờ, cái việc mà anh em chúng ta ăn thua ấy ăn thua với nó thì chắc chắn là không có rồi đúng không bao đời nay rồi và rất nhiều rất nhiều những anh em đã xa bờ vì những cái vấn đề như là anh em đòi ăn thua với nó rồi đúng không đấy thì bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao nếu như mà anh em không bỏ được thì chúng ta phải nghĩ cách để chúng ta có thể duy trì được cái đam mê của mình và tất nhiên rồi mình ờ, sẽ chỉ cho anh em đó là cái cách mà chúng ta đầu tư đúng không chơi bóng theo kiểu giải trí để anh em chúng ta sẽ à, nuôi cái đam mê của mình cùng xem bóng cũng như là uh, tất nhiên là với cái việc mà anh em đầu tư bóng đá thì không phải là uh, anh em chúng ta uh, đầu tư một cách vồ vập anh em nhé chúng ta phải chơi từ từ uh, và với mình ấy thì World Cup chỉ là một giải đấu thôi đấy World Cup chỉ là một giải đấu thôi và nó uh, sẽ là cái giải đấu mà nổi bật hơn à, so với những cái giải đấu khác thôi còn đối với mình mà những cái người mà đầu tư bóng đá thì giải nào cũng như giải nào cả miễn sao là chúng tôi đầu tư và có lợi nhuận là được rồi quay trở lại thì ờ, hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ rồi diễn ra vào ờ, sáng ngày 7 tháng 12 và đây sẽ là trận đấu cuối cùng với vòng 18 này À, trước khi đến với những cái phần nhận định của những cặp đấu ở vòng tứ kết thì mình chúng ta sẽ điểm à, qua một chút cũng như là tổng kết một chút về những trận đấu vừa qua của 18 nhá. Tất cả uh, những trận đấu vừa qua của vòng 18 đến thời điểm hiện tại thì tất cả kèo trên đều chiến thắng anh em. À, mình nghĩ rằng uh, với việc kèo trên chiến thắng thì cũng đúng thôi, đúng không? việc kèo trên chiến thắng thì cũng đúng thôi vì uh, tất cả những cặp đấu vừa qua thì nó có một sự chênh lệch khá là lớn uh, còn đối với mình ấy thì mình đang cảm thấy rằng trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là trận đấu mình nghĩ rằng là cái kiểu nó không chênh lệch nhau nó không chênh lệch nhau quá lớn và trận đấu nữa đó là một trận đấu của châu Á chúng ta trận đấu của đại diện châu Á chúng ta đó là trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay cũng là một trận đấu mà anh em chúng ta có thể đặt ờ, một chút niềm tin vào đội bóng châu Á Nhật Bản những gì mà Nhật Bản đã thể hiện ở vòng uh, chung kết vòng bảng vừa qua của World Cup là rất thuyết phục đối với mình đối với mình anh em nhé đây là nhận định cá nhân của mình thôi đối với mình là rất là thuyết phục rồi đấy và hiện tại thì uh, trên kênh của mình cũng đã có hai trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc cũng như trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia thì uh, anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể xem lại video để anh em chúng ta có thể uh, uh, tham khảo kèo mình lên trên kênh nhé còn đối với những anh em ở trong nhóm này đấy anh em chúng tôi thì uh, đầu tư thôi thật sự mà nói thì uh, chỉ là uh, đầu tư giải trí đó mình cũng nói luôn đối với mình ấy thì World Cup cũng chỉ là một giải đấu thôi anh em Đấy, ngoài những uh, trận đấu World Cup ra thì còn những cái trận bóng cỏ khác mà anh em chúng ta đó là uh, bóng cỏ là đối với anh em chúng ta nói thôi còn đối với mình thì trận đấu nào mà mình nghĩ rằng mình có thể kiếm được thì mình sẽ chơi đấy mình sẽ chơi đấy, ngày hôm qua thì uh, trước trận đấu giữa uh, ngày hôm trước nhá, trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ thì uh, cũng như thường lệ thôi mình sẽ đẩy những trận đấu ở uh, giải Trung Quốc cho anh em đó thì trước uh, khi uh, World Cup diễn ra thì anh em chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi và sau đó thì uh, vào đến những trận World Cup thì anh em chúng ta lại còn kiếm thêm được một số những mã kèo mà mình đẩy cho anh em nữa như ngày uh, hôm qua trận đấu đầu tiên đó trận đấu giữa Pháp và Ba Lan thì anh em chúng ta bú được uh, Pháp chấp 1.25 này à, tài hiệp 1 thì anh em chúng ta hòa Tuy nhiên thì uh, xỉu góc xỉu góc uh, ờ, 12.5 anh em chúng ta cũng bú này Tuy nhiên thì uh, gần hết hiệp 1 Khi mà có kèo dung thì mình tiếp tục đẩy tiếp cho anh em đó là Pháp chấp, chấp 0.25 cũng như là cái tài 0.5 Thì anh em chúng ta bú full cái trận đấu uh, của Pháp ở hiệp 1 Đấy, uh, Pháp thì anh em chúng ta bú khá là no rồi đúng không? Uh, xem nào, một kèo, hai kèo, ba kèo, bốn kèo, năm kèo, năm kèo thì anh em chúng ta thắng đến bốn kèo rồi chỉ hòa một uh, cái mã tài hiệp một thôi đấy uh, chúc mừng tất cả anh em và tiếp đến đó là trận đấu giữa Anh và Senegal trận đấu giữa Anh và Senegal thì sau khi trận đấu này có lãi rồi thì anh em chúng ta cũng chơi từ từ và nhẹ nhàng thôi thì cũng bú được đó là kèo chấp một của Anh này uh, hiệp một thì anh em chúng ta hòa uh, kèo góc thì anh em chúng ta mất một cái kèo đó là xỉu góc 9 đúng không ở ờ, hiệp 1 thì anh em chúng ta vẫn bú tuy nhiên thì ờ, kéo chấp anh ờ, chấp góc anh cả trận thì anh em chúng ta không bú được và hòa cái kèo thẻ đấy rất nhiều những mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư rồi quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa Hà Lan và Argentina hiện tại kèo chấp đang là Argentina chấp Hà Lan 0.25 anh em nhé tuy nhiên tuy nhiên mình đang nói luôn đó là hiện tại thì mình đang cảm thấy rằng là Argentina họ đang dựa nhiều vào cái sự đột phá cũng như là sự thể hiện cá nhân quá nhiều của Lionel Messi vì vậy nên là mình không đánh giá Argentina khi vào đến vòng này quá cao mà mình sẽ đặt niềm tin vào Hà Lan hơn thật sự mà nói như vậy hiện tại đội hình của Hà Lan bây giờ khá là đồng đều à, tất cả các tuyến cũng như là không dựa dẫm vào một yếu tố nào cụ thể cả mỗi yếu tố uh, cũng như là mỗi cầu thủ trên sân của Hà Lan họ đều có uh, những cái gọi là cái lợi thế riêng cũng như là họ đang cho chúng ta thấy được rằng cái sự liên kết của à, của Hà Lan họ nhuần nhuyễn hơn cũng như là tốt hơn so với những gì mà Argentina thể hiện tất cả hầu hết tất cả những bàn thắng của Argentina uh, từ vòng uh, chung kết đúng không từ vòng ngoài vòng bảng cho đến tận bây giờ thì đều có dấu giày của Lionel Messi cả đó là lý do vì sao mình ờ, không đặt quá nhiều niềm tin vào Argentina khi mà vào đến những cái vòng như thế này rồi thì chúng ta sẽ tập trung vào cái sự gắn kết của các cầu thủ trên sân nhiều hơn so với là đặt niềm tin vào một nhân tố đúng không anh em đấy và anh em chúng ta có thể đi cho mình đó là cái tài hai anh em nhé đó đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể uh, tham khảo và đi từ đầu và tất nhiên rồi hiện tại thì đang còn đến tận ngày mùng 10 mới đá cơ đấy tận ngày mùng 10 tận ngày mùng 10 mới đá có nghĩa là còn 5 ngày nữa thì mình sẽ lên trước cho anh em thôi để anh em chúng ta tham khảo còn uh, thật sự mà nếu như anh em còn muốn ờ, chơi ở những giải đấu khác nữa cũng như là muốn uh, đầu tư bóng đá theo mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé K sẽ hỗ trợ cho anh em cách đầu tư cũng như là anh em cần phải chọn được những cái kênh đầu tư uy tín để anh em chúng ta có thể tham gia và có thể ờ, đầu tư vốn vào một cách ổn định anh em đúng không một cách ổn định hiện tại bây giờ thì ờ, vì mùa quân cúc mà rất nhiều người muốn chơi thật sự mà nói là rất nhiều người muốn chơi và người ta đang lợi dụng cái điều đó để lừa lọc anh em